Cô ơi các bạn, mình đang đứng ở ngõ Nam, chờ Thủ đất này, giờ mình sẽ qua lại Hoàng xem nha ở đây sẽ là rẽ vào kho bằng căng này các bạn còn phía trước nó sẽ là tô ngọc văn này đó hướng cái hướng thẳng này đó còn cái hướng này là cái đường mà lê văn ninh các bạn đường mà đi ra ờ, khơ bằng căng mà cái đầu kia đó đó hai cái đường trong sau ngay chỗ trụ đèn á còn khó thấy nhưng mà tại trụ đèn nó có một đường hai một chiều á hai đường song sau với nhau mỗi đường là mỗi chiều qua lại còn chỗ đây là sẽ là cái đường mỗi văn ngang người ta đang đi xuống này đó các bạn còn cái này đụng trên này đó các bạn thấy cái bonsai nãy không em mình đứng ngay đó bây giờ mình đang đi lên một tí này chỗ này cũng gọi là chợ đất nha các bạn nguyên một khu luôn và chợ đất nhưng mà chỗ này ta sẽ bán à, đồng hồ mấy cái đồ dùng à, dân dụng á chứ không phải đồ ăn ngay chỗ cái phần mà chỗ mà trắng trắng bạn thấy tụi trắng không nó hai bên cái vòng thay hai cái đường à, một chiều song song á là nó bán mấy cái đồ khô mấy vật dụng trong gia đình ví dụ như thao ống bơm rồi uh, chổi này nọ mấy cái đồ đó nước uống rồi có siêu thị có Phút nữa chứ không có bán đồ ăn cổng nha cái đồ ăn á là nó trong nó nằm trong đường hồ văn tư á thì đó là chỗ rất luôn và bán đồ ăn rau quả trái cây là trong cái đường hồ văn tư hết nha các bạn đây là cái mặt ngoài thì không bán đồ ăn nhiều bạn mà chưa đến khu đất á, thì không biết cái này đó giờ mình qua lại cho bạn xem này là nó có một nhóm những cái chung cư á nhỏ nhỏ ở ngoài thì à, có những tiệm rửa xe và những quán ăn và à, có cây xăng nha các bạn ngân hàng Techcombank rồi ở đây luôn nha đó các bạn thấy trước không trước có một cái tiệm Lotte nữa